thì trong buổi trưa nay của mình có đi chia sẻ cho em về một cái chạm và đường cầu lô khung thì ngày hôm nay thì chúng ta quá là tuyệt vời phải không ạ kết quả của chúng ta thì ờ, ngày hôm nay thì chúng ta ăn được cái chạm 4 và ăn thẳng con đề 45 anh em nhé ăn được trong cái bộ đề 04 này lô thì chúng ta gãy rồi phải không ạ thì trong buổi uh, trưa nay thì mình cũng nhắc nhở cho anh em là cái chạm 4 và cái bộ đề 04 của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta uh, vào được rất chi là đỏ phải không ạ thì cũng quá là tuyệt vời thì mình cũng hơi bất ngờ là chúng ta ăn được trong cái bộ đề 04 này và ăn thẳng con 45 này anh em nhé đề của chúng ta đây ngày hôm nay thì về con 45 thì lô thì ngày hôm nay nó quay khá là dị luôn anh em ạ nô của chúng ta thì à, ngày hôm nay thì chúng ta không ăn được về cái đường cầu lô khung của chúng ta là cặp 0990 và cặp 2662 anh em nhé thì chúng ta ăn được con đề thì nó cũng nói chung là nó đỡ được một cái phần nào an ủi cho những anh em nào mà nuôi khung về cặp lô này anh em nhé chạm 4 ra rồi này và cái chạm 5 thì cũng đã ra phải không ạ thì hiện tại bây giờ chúng ta thì không còn cái chạm nào thì trong buổi tối ngày hôm nay thì mình tiếp tục lên chia sẻ cho anh em thì anh em nào mà đang nuôi cái bộ đề 05 này thì anh em tiếp tục vào nuôi cho mình anh em nhé chúng ta chỉ có bốn số thôi và cặp lô khung 2662 đó thì mình cũng cảm ơn 464 người đã like video cho mình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 à quên thì mình cũng muốn giới thiệu qua cho anh em về một cái kênh phụ của chúng ta này cái đường cầu này là cầu đề ngày anh em nhé thì à, anh em có thể là sang bên này chúng ta tham khảo hôm nay thì chúng ta cũng ăn được con 45 này chạm 4 chạm 9 thì ăn được con 45 lô thì nó thật ra là ngày hôm nay thì à, lô nó ra rất chi là dị mình nói thật ra là lô ngày hôm nay rất ít người ăn được về phần lô thì về phần đề này thì ngày thì trong trong buổi trưa này hôm nay thì mình chia sẻ anh em nào mà chơi về cái đề ngày thì chúng ta có thể sang bên này chúng ta tham khảo thêm anh em nhé thì đây là cái biểu tượng kênh thì cái trước kênh này của mình là cầu siêu chuẩn 24 giờ thì bây giờ nó bị phá thì mình lấy lại cái cầu đề ngày 24 giờ anh em nào mà xem mình rồi theo dõi thì em biết là cái những cái đường cầu của mình bắt chia sẻ cho anh em chúng ta chơi ngày thì anh em ủng đăng ký kênh và ủng hộ kênh để kênh chia sẻ được những cái đường cầu để cho mọi người tham khảo nhầm nhé ok em để ý đây cho mình đường cầu lui tuần ngày thứ tư này thứ tư ngày 30 tháng 11 này thì cái đường cầu này mình cũng chia sẻ rồi phải không ạ thì những anh em nào mới vào thì anh em cũng để ý mình chia sẻ lại để cho chúng ta anh em mới chúng ta biết anh em nhé chúng ta lấy một chạm để ghép lên 5 con ở giải nhì này đề lui tuần của ngày thứ tư này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 ghép lần lượt thì chúng ta có 131 này 151 này 161 này 181 và 191 10 số để chúng ta lôi tuần thứ tư ngày mùng 7 tháng 12 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 71 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm một này thôi tiếp tục tiếp tục thì chúng ta ngày chủ nhật này đề về 15 thì chúng ta ăn được con 15 này và ăn chạm một tiếp anh em nhé đó tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ tư ngày 14 tháng 12 này thì chúng ta có chạm 2 chạm 2 của chúng ta thì ghép lần lượt thì có 202 này 242 252 262 và 282 ở đây thì chúng ta có hai con không không bóng 5 thì chúng ta có hai 252 để chúng ta lôi tuần thứ tư ngày 14 tháng 12 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba để về 24 thì chúng ta ăn được chạm 2 và ăn thẳng con 24 trong cái dàn 10 số tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần chủ nhật này thứ hai này thứ ba này thứ tư ngày 21 tháng 12 thì chúng ta đề về 62 thì chúng ta cũng ăn được chạm 2 này tiếp tục chúng ta lại có cái chạm 2 tiếp 202 này 2277 này 232 này 252 và 272 10 số để chúng ta lui tuần thứ tư ngày 21 tháng 12 ngày đầu tiên này ngày thứ hai này đề về 27 thì chúng ta ăn chạm 2 và ăn thẳng con 27 này anh em nhé đó thì tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần thì cũng như những cái video ngoại hôm thôi thì mình cũng khuyên tất cả mọi người anh em nào mà chơi thì chúng ta lên à, đánh đủ cái chạm anh em nhé đánh đủ cái chạm cho mình thứ tư ngày 28 tháng 12 của chúng ta thì cái tuần này của chúng ta thì có cái chạm 6 anh em nhé chạm 6 để chúng ta lui đến thứ tư tuần sau chạm 6 này ghép lần lượt của chúng ta thì có 606 626 636 656 và 696 Đường cầu này của chúng ta thì cũng chỉ có 10 số để chúng ta nuôi đến thứ tư tuần sau cho mình trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi đây là cái đường cầu đề lôi tuần của ngày thứ tư về đường cầu lô khung thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình này đường cầu lô khung thì lâu lắm rồi chúng ta mới gãy một tay 090 ngày hôm nay đấy phải không ạ thì anh em nào đen thì chúng ta nuôi phải cặp 0990 chấp nhận thôi không biết làm nào cả thứ tư này giải nhì này con đầu và con cuối hai con này thì chúng ta lấy ghép vào nhau cho mình chúng ta có lô khung 3 ngày để chơi thứ năm này thứ sáu và thứ bảy cặp 030 mình sẽ đi test cho anh em nhé chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con ba không ba không của chúng ta về ngay dạy nhì này tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ tư ngày mùng 7 tháng 12 của chúng ta thì có cặp 373 này để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 37 37 của chúng ta con 37 của chúng ta về giải tư này anh em nhé tiếp tục yên xong lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ tư ngày 14 tháng 12 này thì chúng ta có cặp 595 để chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được cả cặp 5995 chúng ta ăn được ba nháy anh em nhé ba nháy 5995 khi ăn xong lại đợi thứ tư hàng tuần thứ tư ngày 21 tháng 12 thì chúng ta có cặp 33 và 88 để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy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 trùng cầu thì chúng ta vào lui không thì thôi đây là cái đường cầu lô khung anh em nhé anh em nào có thể rảnh thì chúng ta cũng thể là lôi xuống test lại cho mình để cho tránh cái trường hợp nó nhầm lẫn anh em nhé thì trên đây là cái bảng chốt số đề lui tuần của chúng ta ngày thứ tư và lô khung 3 ngày để chúng ta chơi